Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Tỉnh Phát của mình ngày hôm nay Hiện tại mình đang có mặt trên đường NL2 à, Và đường DL9 nha cả nhà Đây, đây chính là đường NL2 Cả nhà thấy ạ à. đây nó có băng hiệu này Và à, trục đường này này, trục đường này là trục đường DL9 nha Rồi, thì à, tại vị trí cái à, ngã ba của trục đường NL9 và đường à, NL2 này Thì à, chúng ta sẽ có một lô đất à, ngang 5 nhân cho 30 là 150 mét vuông và cái nhà thái đây từ vị trí này mà lên uh, trường uh, tiểu học Thái Hòa rất là gần và chúng ta đi theo hướng này qua bên kia đường vành đai 4 thì cũng khá là gần chỉ uh, mất tầm khoảng là một phút thôi nha cả nhà một phút đi xe thôi như vậy thì uh, xung quanh đây có rất là nhiều uh, kinh doanh buôn bán như phía sau đây của chúng ta là có tiệm tạp hóa rồi này rồi phía uh, ngay chỗ lô đất á thì à, kinh doanh nhà trọ cũng khá nhiều người ta mở nhà trọ cũng khá nhiều đây như cái nhà thấy à, ờ, ờ, trên trường N là chín thôi thì nhà trọ cũng nhiều rồi à, và cái nhà thái đây ở đây thì à, khu vực Mỹ Phước á, là khu nghiệp khu công nghiệp của Bicamex cho nên là việc mà công nhân cũng tập trung vào đây cũng rất là nhiều cho nên việc xây nhà trọ mà cho thơ liền á thì cũng khá là nhanh như cả nhà rồi thì mình xin giới thiệu sơ ha từ vị trí đất này chúng ta có thể di chuyển ra, trường tiểu học Thế Hòn một phút à, chúng ta di chuyển ra đường vành đai 4 ra đại học Việt Đức thì cũng chỉ tầm khoảng một phút thôi và điều đặc biệt là ở ngay vị trí này rất là gần với chợ Mỹ Phước 3 thì từ vị trí này chúng ta di chuyển ra chợ Mỹ Phước 3 bên này thì chỉ tầm khoảng khoảng là một phút còn nếu chúng ta di chuyển ra cái chợ mà nằm trên cái trục đường mà đường Chi Nam á ngay chỗ mà à, dân cư sầm út mà mà sầm út nhất á mà có rất là nhiều shop quần áo rồi à, tiệm giày rồi à, nhà hàng cũng như là à, ngân hàng ngân hàng Vietcombank ngân hàng Madicombank rồi các công ty bất động sản á, thì từ vị trí này chúng ta di chuyển ra đó tầm khoảng là 3 phút thôi và bây giờ chúng ta sẽ từ đường đầu đường NL2 chúng ta đi vào lô đất ha thì từ vị trí đường đầu đường NL2 đến NL9 đi vào lô đất thì chỉ tầm khoảng là 20 mét thôi 20 mét thôi nha cả nhà chỉ tầm khoảng là 4 à, lô thôi đó. thì đây đây chính là cái lô đất à, đây chính là lô đất mà nghe à, cô đang ngồi nghe chủ nhà trọ đây thì cái mép cái mép nhà trọ cái, cái mép nhà trọ nha đấy nhà thái mép nhà đây đây và chúng ta sẽ quay qua bên này là cái nhà người ta đang xây à, cái nhà này người ta cũng đang ở đây và đây chính là lô đất của mình đó cái nhà thấy không ạ đây là lô đất ạ ngang năm và 30 nha cả nhà 150 mét vuông xây tự do nha cả nhà có thể là xây nhà phố à, bao nhiêu tầng cũng được hoặc là chúng ta có thể là xây nhà trọ cho thơ ở đây thì mình thấy là rất là nhiều người họ xây là một kiosk hoặc là một nhà cấp 4 và bốn phòng trọ hoặc là năm phòng trọ ở phía sau à, rất là tiền à, tiền tiền lợi cho những nhà đầu tư đúng không ạ à, chúng ta đi thấy ở phía sau kia là 30 mét đây đây là vị trí đất của mình à, ở đây là đường N2 nha số ô của nó là ô 41 L12 O41 và giá bán là 1 tỷ 630 triệu một chỉ 1 tỷ 630 triệu thôi nha cả nhà là mình sở hữu được một lô đất rồi và, mà mình khẳng định luôn lô đất này là một trong những lô đất có giá thấp nhất hiện tại có giá nhất thấp nhất tại hiện tại và không tìm được lô đất nào có giá thấp hơn nữa nha không tìm được lô đất nào có giá thấp hơn lô đất này chỉ 1 tỷ 630 triệu thôi mua công chứng ngay nha cả nhà mua công chứng ngay và ở đây là có số riêng từng lần điều đặc biệt đó là thu cư 100% luôn à, chúng ta không cần phải lo là à, đất có thu cư hay chưa hay là chúng ta lo là như thế nào mua công chứng ngay chỉ trong vòng tầm khoảng là 3 ngày là chúng ta đang con trứng được rồi tại vì chỉ phải đi làm giấy xác nhận trình trạng bất động sản mất một ngày à, đỡ cho khách hàng mua mà xây tiền này kia nữa thì à, tầm khoảng 2 ngày nữa 3 ngày chúng ta có thể công chứng được rồi hoặc là à, chúng ta có thỏa thuận thời gian công chứng với à, chủ đất rồi cái nhà à, xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh và bây giờ chúng ta cũng tiếp tục di chuyển ra những cái vị trí mà à, tiện ích xung quanh của lô đất để cả nhà có một cái nhìn rõ hơn những khách hàng nằm ở xa thì có thể là biết được là khu vực này có những cái vị trí như thế nào rồi à, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu à, di chuyển nha cả nhà tại vị trí của lô đất mà 1 tỷ 630 triệu nền nằm trên đường N2 NL2 cả nhà và lô đất lô gốc nằm trên đường DK1A và DL9 thì chúng ta sẽ di chuyển à, ra trường à, tiểu học Thế Hò và chúng ta sẽ di chuyển ra đường à, NE8 đây cả nhà hãy theo chân mình nha hiện tại thì ở đây thì dân cư sống rất là đông rồi đó những cái nhà thái này thì xung quanh này dân cư sống rất là đông rồi này và điều đặc biệt á là khu vực này thì ờ, nhà trọ rất là nhiều và khách hàng mà mua đầu tư cũng nhiều nha đặc biệt là những khách hàng ở Sài Gòn họ xuống họ mua những cái nhà Thái đây ở phía tay trái của chúng ta là chợ nha cả nhà cái này là chợ Mỹ Phước 3 à, đã được xây dựng nhưng mà chưa có hoạt động chắc tầm khoảng là vài năm nữa mới hoạt động vì tại vì uh, dân cư uh, dân cư á, không không chịu vào đây ờ, họp chợ mà họp chợ ngay trên đường uh, ờ, DG5 ờ, một số con đường di mà nó nằm ngay chỗ khu khu di á và khu ca á cho nên chỗ này chúng ta Bicomax nó chưa có, có, có tập trung dân vào để mà ừ, hoạt động chợ ở đây còn ở phía trước của chúng ta là trường tiểu học Thới Hòa nha phía trước của chúng ta là trường tiểu học Thới Hòa đây cái nhà Thái này và chúng ta sẽ từ vị trí đất đúng không ạ mình di chuyển từ vị trí đất thì di chuyển ra đây chỉ tầm khoảng là chưa đầy một phút nếu mình đi xe mà đi với uh, vận tốc là 20 km trên giờ thôi nha cả nhà cho mình không có đi nhiều đây chính là trường tiểu học Thái Hòa nhà Thái ạ mình sẽ bọc vòng một, một, một vòng của trường tiểu học Thái Hòa nha và nếu như mình đi ra quốc lộ 13 thì uh, từ vị trí mình trường tiểu học Thái Hòa đây uh, đi uh, ô tô với tôi vận tốc 20 km giờ thì cũng tầm một phút ra tới quốc lộ 13 rồi đó cả nhà sẽ theo chân mình đi ra tất những ờ, những cái tiện ích xung quanh ở đây thì bán ờ, cà phê mới ha đó bây giờ học sinh bây giờ là tầm là 11 giờ nên học sinh bắt đầu tan trường học về này không xung quanh thì dân cư buôn bán này đây là trường tiểu học Thái Hòa đây đây cả nhà thấy này à, trường tiểu học trung học cơ sở Thái Hòa trường trung học cơ sở Thái Hòa nha cả nhà rồi thì ở đây thì à, buổi trưa cho nên là nhà dạ, được dân cư được uh, uh, nói chung là cũng vào nhà nghỉ mát rồi chỉ có học sinh thì trong trường ra ra vừa thôi rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển uh, đi thẳng đến là trường đường N8 e nha chúng ta ra đường N8 e và chúng ta sẽ tới khu chợ là DG5 nha cả nhà rồi đây là đường DL14 nha các nhà thấy đường DL14 là một trong những con đường uh, lớn nó có bờ rộng là 32 mét nha và con đường này sẽ di chuyển thẳng ra ở đường N8 e và chúng ta sẽ di chuyển đến cái khu chợ một một trong những khu sầm uất nhất lên đơn lên 14 này à, có giá đất sẽ dao động từ khoảng là 3 tỷ 2 cho đến là 3 tỷ rưỡi hoặc là 3 tỷ 7 tùy theo vị trí nha cả nhà à, nếu như mà ở gần quốc lộ 13 như thế này thì giá sẽ dao động tầm khoảng là 3 tỷ rưỡi đến 3 tỷ 7 trên một lô ngang 5 mét dài 30 m. Còn lô 10 m thì mình cứ nhân nhân 2 lên. Ở phía trước chúng ta là có hotel này. À, có khách sạn hotel. Hiện tại thì ờ, tính từ năm ngoái mình ờ, thời gian mà mình làm YouTube tới giờ mình bán ờ, khu vực ở 10 phút ban này cũng khá là nhiều. Và đa số là khách hàng mua đầu tư và khách hàng gửi lại cho mình, bán. À, thì mình rất là thích cái, khu vực 10 phút ban này cũng như là rất là thích cái việc mà quay YouTube để mà bán cho những khách hàng ở xung quanh đây. À, cả nhà thấy à còn phía trước chúng ta là đã là đường ờ, N8 e rồi nha và chúng ta sẽ tới N8 e và chúng ta sẽ di chuyển tới đường DG5 và đây là đường N8 e nha cả nhà đây đường N8 và đường DL14 và trước phía trước của chúng ta là con vắng ốc biển trước của chúng ta có vắng ốc biển và chúng ta à, rẽ trái thì hướng hướng rẽ trái này sẽ về ờ, đường DG5 và hướng về thành phố mới nha đó hướng này chúng ta sẽ di chuyển vào thành phố mới này như các nhà thấy đây ở 10 phút 3 này à, tầm khoảng 10 năm trước thì là chắc chắn là những ai mà ở gần đây thì sẽ không biết được cái cảm cái cảm giác mà dân cư sầm uất như bây giờ bây giờ là quá đông rồi à, bây giờ là quá đông và tiệm tạp hóa rồi hay là cửa hàng mua bán này kia cũng đã được hình thành cũng đã được hình thành và cũng uh, uh, rất là nhiều tiện ích xung quanh đó mà chúng ta có thể từ à, vị trí lô đất à, lô gốc với cái lô thường mà mình vừa bay xong á mình di chuyển ra đây à, ở đây thì là chợ này nhưng muốn ăn cái gì cũng có bánh canh này hủ tiếu này rồi à, quảng cáo à, à, mấy cái tiệm à, hộp đèn quảng cáo này lẩu kim chi à, lẩu kim chi Hàn Quốc rồi đậu hũ mắm tôm ha bên này là nha kho hương sen trường ờ, phòng khám răng quốc tế điện máy xanh này cả nhà đây có điện máy xanh này phía xa xa bên kia là có tiệm vàng kim trong ngân và cái tiệm ờ, bên kia có tiệm vàng bảo ngọc nữa nha điện máy xanh này của chúng ta ở mấy bên này cái bên tay tay tay tay tay tay trái này của chúng ta đó đường máy xanh đó thế giới di động á cả nhà thấy không ạ nếu mà chúng ta mua một lô đất mà có đầy đủ tiện ích như thế này thì ờ, cả nhà có nên mua hay không ạ rất nên mua đúng không tại vì sao tại vì rất là khó tìm là được một lô đất nào mà giá nó rẻ mà đầy đủ tiện ích như thế này ở ờ, xung quanh của chúng ta muốn mua gì cũng có muốn làm gì cũng được rồi à, nếu như mà cả nhà muốn mua lô đất tại Mỹ Phước 3 này thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 à, mình à, xin cảm ơn và hẹn gặp cả nhà vào những video sau ạ à. xin chào và tạm biệt ạ à.